anh mong em bé lại đã nhớ em không thể nào đến nữa đã có anh mong được thời gian trôi đến anh mình rất thích nghe về cái nhà của cô này nhá mình cái tuần mình này vui cho nó ăn đấy Ủa bà đi lấy mời Ông này sẽ thuộc Thank you.